Vâng, kính chào tất cả cô chú, anh chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh Sở Cầu Mấy Năm của mình. Và như thường lệ thì sau khi kết quả sổ số mấy năm đã sổ ra, mình tiếp tục lên kênh để chia sẻ những cái đường cầu, những con số cho tất cả anh chị em, cô dì chú bác tham khảo vào ngày mai. và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho anh em đội ngũ làm kênh, mình xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho các cô dì, anh chị, à, các chị một ngày 8 tháng 3 thật là ý nghĩa và tràn ngập niềm vui và gặt hái được nhiều à, quà từ các à, người thân anh à, em gửi tặng quý chị chị em nhé và trước mắt tất cả mọi người đây chính là các bản kết quả mở thưởng của sổ số miền Nam đại mở sổ ra đó là sổ số miền Nam thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 thì gồm có ba đài đó là Đồng Nai Cần Thơ và Sóc Trăng rồi thì điểm qua các đầu thì đầu tiên ở Đồng Nai thì đã đầu 29 là con số đầu sổ ra ở Đài Đồng Nai và nuôi là con số 85 tổng 3 và là càng 3 đó ạ tiếp theo Cần Thơ đã có đầu sổ ra là con số 59 và đuôi là con số à, 92 tổng 1 và là càng 1 tiếp theo ở Sóc Trăng thì đầu đã sổ ra con số 89 đuôi là con số à, 26 tổng 8 và là càng 1 rồi tiếp tục à, chúng ta cùng điểm qua các đầu của các bài của anh chị nhé đầu tiên ở ờ, đồng nai thì à, có đầu số câm đó là đầu số 3 là bị câm tiếp theo là đầu số 6 và cần thơ thì có đầu số 7 và số 8 à, hai đầu câm liên tiếp cộng phương triện và tiếp theo là đài sóc trăng thì có đầu số 4 là bị câm So thì điểm qua kết quả thì à, mình cũng xin chúc mừng những anh những chị nào có các bạn nào có à, trúng được ờ, đầu nuôi lô tô của ngày hôm nay thì mình cũng xin chúc mừng tất cả mọi người còn à, nếu như mọi người cũng cô tha thì cũng xin chia buồn với tất cả anh chị em đúng không ạ thì à, trò chơi lúc uh, quý chị ăn hoặc lúc quý chị trượt đấy là nó mới gọi là trò chơi quý chị ạ thì cũng hy vọng rằng uh, mình hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn gặp phải nhiều thành công gặp phải nhiều may mắn và và chúng ta sẽ có cơ hội để ờ, chúng ta vào bờ đúng không ạ rồi thì điểm qua kết quả ở trên ờ, cái bản kết quả ờ, mở thưởng đã sổ ra thì tiếp tục mình lại à, kiểm đối chứng với cái bản chốt ở trên kênh của mình các bạn nhé thì à, hai ngày kênh ngủ trắng bảng thì hy vọng là ngày hôm nay kênh sẽ gặt thái được thành công quý chị ạ và đầu tiên ở đồng nai thì kênh có chốt cho mọi người đó là lô à, 7667 đúng không ạ 7667 thì à, nhìn trên cái bản kết quả bạn dạ, xuất hiện có 76 chị ạ như vậy thì à, chúng ta đã gặt hái thành công ở lô uh, đối với đài đồng nai đó 76 đã nổ chúc mừng những anh những chị nào quý anh chị nào có chơi ở đài đồng nai thì à, đã gặt hái thành công con 76 quý chị nhé và cần thơ thì à, mình có bao lô cho mọi người đó là 35 và 36 đúng không ạ 35 và 36 thì rất tiếc các bạn ạ 36 thì nó về bóng các bạn 36 thì là bóng một luôn 6 bóng một thì rất tiếc bạn về bóng mất rồi không gặt hái thành công ở Cần Thơ rồi và tới Sóc Trăng Sóc Trăng thì à, có báo cho mọi người chốt cho mọi người đó là 9669 đúng không ạ 9669 đối với đài Sóc Trăng 9669 thì rất tiếc uh, không gặt hái thành công và Đài suất Tăng rồi quý anh chị ạ. À, như vậy thì à, điểm qua kết quả thì à, tiếp tục à, ờ, 9669 ở đây là có 95 quý anh chị cũng khá là kết gọn sát nút đặt các một à, đơn vị thôi đúng không ạ? À, mình hy vọng là tất cả mọi số mình chốt thì à, mình kênh mình chia sẻ để hoàn toàn miễn phí thì rất mong nhận được sự đóng góp của tất cả mọi người và những người anh em chia sẻ cho mình được like được thích để cho mình có động lực tiếp tục lên kênh chốt cho những con số và um, chốt cho tất cả mọi người những con số để chúng ta tham khảo hàng ngày đó đầu đuôi thì mình có chốt đó là 80 08 4554 51 15 và 7667 thì à, trên cái bảng kết quả thì không có đó 80 08 thì nó về 85 đó là bóng của mình 80 đúng không ạ khá là tiếc rồi thì à, hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ gặt hái thành công chúng ta sẽ ăn được đầu đuôi và ăn được Lotto nhiều hơn đúng không ạ? Thì hy vọng rằng kênh mình chia sẻ thì miễn, miễn phí hoàn toàn thì kính mong tất cả mọi người à, có những cái đường à, nhận xét những cái lời bình luận để các bạn à, góp ý giúp mình để mình à, ngày càng hoàn thiện hơn để à, giúp ích cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo có những con số chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Và rất mong nhận được sự đóng góp của tất cả mọi người đó là bằng những lượt like và do cái lượt xem và lượt like của tất cả mọi người uh, khá là ít cho nên là mình không ờ, chỉ cầu nữa mà mình ờ, hứa lúc nào lượt xem và lượt like của tất cả mọi người ngày càng đi lên thì mình sẽ tiếp tục mình chỉ cho tất cả mọi người những cái đường cầu các bạn nhé rồi thì sau khi cái số đã về thì đã nghiên cứu thì mình tiếp tục mình đến phần chất số công khai cho tất cả cô chú anh chị vào ngày mai đó là ngày thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 năm 2023 đó thì gồm có ba đài đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đầu tiên đối với tây ninh thì mình sẽ có con lô đó là con 87 78 rồi an giang an giang mình sẽ có con 34 ờ, và con 43 bình thuận sẽ có con à, ờ, 38 và 83 rồi đầu đuôi sông ba đài gồm có con 232 414 676 là 909 và con 131 rồi cho nên là những con số cho cô chú anh chị tất cả anh em bạn bè tham khảo vào ngày mai ngày thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023 thì tất cả mọi con số mình đưa ra à, là do cái mục đích chủ quan của mình thì mình cũng dựa vào những cái đường cầu những cái kinh nghiệm của mình bắt thì nó có về hay không thì à, à, cũng do ở trường quay nữa với anh chị nhé cũng may rủi cho tất cả mọi người nữa thì mình cũng hy vọng rằng tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like lượt đăng ký kênh và để lại cho mình những cái lời nhận xét góp ý để mình à, ngày càng hoàn thiện kênh hơn và mình xin kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta ngày mai sẽ gặp nhiều may mắn gặp nhiều thành công và xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người